Tưởng bắn cho thằng Sơn lên danh bạc đi mà, mẹ lại đi trốn Lú à Nhưng mà anh này em đéo có đưa lít, bắn theo được Ok, một cậu Enemy sonic men. Reloading. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. ở bên trái này rồi này nó rồi đây đây đây đây đây đây đây đây đây cuối đây cuối này làm được như này không anh cái gì làm được như này không đây như này <laughs> Revealing area. Đấy mẹ cổ. Anh đi vào đầu luôn. Right here. Đây đây này. Blinding. Reloading. Bắt bắt luôn. Đây. Enemy spawn is mid. Đi thôi. Cất giản. Ôi ôi ôi. One enemy.

Ôi ôi ôi Giết thằng thang Ôi ôi ôi Có mid mid một Ôi ôi ôi Big big They're leaving area. Vòng vòng lên VP được mà Back A đâu rồi? Hai thằng A rồi Spike down A con mẹ cứ cắm đầu vào đây làm cái gì im im Sao cắm đầu ở đây hết thế? Mẹ đang kê vãi bìu rồi. Mẹ, đang kê vãi lìn rồi mọi người bách bê phát là anh bắt được hết bọn nó rồi. Thế mẹ thằng này cứ mẹ em đi đấy. Ông của ông đấy đéo đi được. Phải sợ áp rồi. Mày thương tao Ê Trừ 100 Vô Xa này bắn Ăn lùn nó Last player standing Spike down B à, Z bay lên đèo thôi mình ngồi dưới luôn ạ Nhảy ngay cạnh ấy cười quá ai anh Còn đang Sage yếu trên sót Đấy Ôi rồi ôi Đấy thấy chưa Em nó cực Này thì thấy này Ôi sao Quả Rena lên rồi Chết Thằng số quá Vào đi một thằng ở ấy rồi thằng ở đây, đây rồi Check trong sai đi Ui, còn hai máu à à, Bill ơi, nó đặt súng rồi Rồi, hai, hai, hai Nó sai đặt bom, nó sai đặt bom thì ừ. Nowhere to run! Mẹ Mày bị ngu à Đẩy ra thằng Heaven Vừa nhảy lên trên này Placing swarm grenade. Đúng rồi, đúng rồi. 120 máu chống không Scanning ahead. Đấy, rớt A à, này. Reloading. Cover going out. Cover going out. Sign off, Alter. Turret out. You should run. Cái phải em, cái trái em Trốn đi, trốn đi, trốn đi, đừng, đừng, đừng Last Rồi city yếu Hai thằng city Này thì anh tôi chơi hộ này thì anh tôi chơi hộ <laughs> Gãy mẹ cổ rồi Spike down mid Last player Đó Trước mặt luôn Ôi trời ơi, nó một thằng móc nhà đấy À, chúng mày Watch them run when lit by my sonar. I just hit Kosomov. Saw them. Thằng chó ơi, bắn tính to rồi, Đi trường mà Ê, ê, game Ây à <laughs> Mắc kệ rồi Ủa, mình bị nó bắn thế Ờ, Viper bắn ốp Last player standing rồi đợi rồi, đợi nó cắm vào vào người thằng kia thì hết rồi switching sides eyes up out. Chích smoke one way nữa Lùi đi, lùi đi, lùi sâu vào mẹ hai thằng nữa để vào market luôn đông lắm ấy market Tập sai rồi anh One enemy remaining. Spike down B. Rất lần cuối thấy rồi, chỗ B Linh. Rồi đừng đó, đừng đó, đừng đó, một mồm rồi. Bomb grenade out. Reloading. Nó chạy. Bao nhiêu máu anh? Đây à một viên ở chân, 18 máu anh chết. Hải, em, vâng. Thế anh Hải phải bắn được mẹ 130 mấy máu. Bắn nó khá nhiều mà. 设备。 này Ồ, à, sai rồi Anh che bách sai vào được vào Hai thằng trong sai Mù à Nowhere to run! Kìa Đâu kìa Sao Ôi ôi ôi tay lên luôn Đặt bốc xếp rồi Sorry, mình bị hơi thọt vào đấy rồi Ơ à, Nó vào đấy Một thằng trái nữa, một thằng trái, một thằng trái Rồi, em kia phải đâu Kia trái đi Thằng đây cuối, thằng đây cuối Quay harder. Who's traveling? B à? Còn bách đâu? Ta bồi thêm quả smoke nữa lùi này. You will not kill my allies. Last player standing. <laughs> kìa Thằng kia bị chết vì bom Không có hai kill rồi Ê 30 seconds left. Ten seconds left. Last player standing. Không sai. À. Return này kìa Anh em team no hope return này kìa Rồi trên hai Hello đâu Bịt cậu Anh cứ cái mít đi Đây đâu Bom rơi đây rồi Còn hai thằng tiếng chân ở ấy bên đây này Đằng, đằng đéo ngọ nghe à, chỉ hướng vào chỗ nó Đi sang bên B cơ Đấy, bách B đấy to be. One enemy remaining. Go side, go side. Check ai rồi? Có ai Get out of my way. Enemy spotted A. Here. Right here. I'm here. Revealing area. Okay, ah. City rồi. Eo, vừa nhìn mặt chồng cụ rồi. Học mình bay biểu. linh tinh, đừng để linh tinh. Sao? Thirty seconds left. Đây là mid là mid một này. Mid 1 hay hai Rồi, một sai, một trong sai. Chạy từ Maki xuống rồi. Chợ một chợ một Vào ép nó luôn. thôi còn một thằng thôi Bỏ bắn đây Ui Ngay dưới chân mày Rồi gỡ gỡ gỡ gỡ Kịp Shadows traveling. Thunder. Hey, hey, hey. Đường cương con Nó check B này Ở đường cương rồi Bắn trượt đâu Ờ, có thằng kia vào rồi này, đỡ rồi này Đây Bắn ma sổ trên cao ấy Trên cao, trên cao con xét rồi chết cao, không ngó à? Chết rồi, chết rồi. Chết à? Ôi nó chưa đặt bom từ từ đó. Mẹ con này ghét thế nhở? bắn mất bao nhiêu máu mình? 2B 2 b 2 hai b long, hai b long. À một mít. Sao mình nhìn thấy hai dấu hỏi ở bên long? Thằng Reyna nó hay ra mid ấy còn... Fuck you Fuck con máy của thằng Uzi Mày bách mới kịp chứ Tao chỉ đổi chỗ cho mày hay gì đấy thôi You should run Lùi ra, lùi ra con, đơ bây giờ Rồi, từ từ thôi. Spike planted. Này. Nó để vào luôn chưa? Ờ kìa, thà lên Heaven hết. À. Thằng trong truy. rồi Rena trong truy. Thôi thôi xếp lên đi. Time out. Careful. Mid này, mid một này. Nowhere góc đấy. Đấu gì? One enemy remaining. Lấy súng á. 30 seconds left. Mid link, mid link. building. Hai thằng mắc kia. Một thằng mid. Spam đó. Charges. Placing sentry. Ê, ê. Chú ra cứu luôn dead. Spike down B. I have the spike. Last player dead. 30 seconds left. Blind and dead. Creek. One enemy My remaining. ultimate is ready. Ten seconds left. Hey. Worthless dead fools. Anh em thấy hay nhớ cho một like xem nào. Buồn quá hai k anh em đang xem. Như là vui Mày thằng số 3 Mày thằng số 3 Bình tĩnh em ơi Thắng đã rồi chửi nó sao Ngu vãi lìn bố mày đang kê cho còn đi đóng cửa Ngu à sight. Reloading. Last player standing. One enemy remaining. Shadows traveling. Ôi ôi ôi Bớt đeo chúng. flight. Thằng bà sai vậy? One enemy remaining. Blinded. Reloading. Scanning ahead. Reloading. Còn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh con ơi. Shadow Rồi hai. No charges. Hai A cuối à? à Ok rồi. Từ từ, bình tĩnh. Long cuối à? Ờ, long cuối lâu không thấy nó đấy lâu không thấy rồi đấy chưa vào đâu b b cần b đấy b có cái chất đéo trách mẹ lòng mẹ em đọc chó biết à rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi Mẹ mày cái thằng ma que Mẹ ma que luôn Ma que đu cầm Ma que Que Que Que Không là bắn rất quá cứt Tao trông một mơ là đi cả họ nhà mày luôn Viết bài rap beat luôn Mẹ